Xin chào các em, hôm nay cô tiếp tục ôn tập cho các em về các dấu hiệu chia hết à, Chúng ta đi bài tập thứ nhất Đó là điền chữ số vào dấu sao để 5 sao 8 chia hết cho 3 B 7 sao 2 chia cho 9 C 24 sao chia hết cho cả 3 và 5 Còn D sao 6 3 sao chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 Ở đây có hai hai dấu sao nhưng mà không nhất thiết hai dấu sao là phải bằng nhau các em nhé thì để làm được bài toán này thì các em nhớ lại các dấu hiệu chia hết mà ở các bài trước chúng ta học đó là gồm dấu hiệu chia hết nào các em đó là dấu hiệu chia hết cho mấy chia hết cho hai và và năm đúng không và các dấu hiệu chia hết cho mấy nữa nào à dấu hiệu chia hết cho và 9 đấy thì các em nhớ lại xem là dấu hiệu chia cho hai và năm là gì đúng không và các nhớ cho cô một điều là dấu hiệu chia hết cho hai và năm là chúng ta xét chữ số tận cùng đấy thế còn dấu hiệu chia cho ba và 9 là chúng ta xét tổng các chữ số hiểu chưa nào à thế đối với chia cho hai thì chữ số tận cùng là không hai bốn sáu tám thì chia cho hai và chỉ những số đó mới chia cho hai thế còn dấu hiệu chia cho năm là gì là chữ số tận cùng là không thì chia cho 5 và chỉ những số đó mới chia cho 5 đấy thế còn dấu hiệu chia cho 3 là tổng các chữ số chia cho 3 thì số đó chia cho 3 còn dấu hiệu chia 9 là gì là tổng các chữ số chia cho 9 thì số đó chia cho 9 đấy như vậy tôi cho các em ôn lại bốn dấu hiệu chia hết mà chúng ta đã học hôm nay chúng ta sẽ sử dụng bốn dấu hiệu này để giải quyết cái bài toán một này đấy bây giờ chúng ta tập trung vào ta làm từng bài một nhé giải này câu a đề bài yêu cầu chúng ta điền vào chữ số sao vào đây để được một số có ba chữ số là năm sao tám số này phải chia hết cho ba đúng không vậy thì chúng ta đã học nó biết rồi để cái số năm sao tám này chia hết cho ba thì điều kiện phải là gì em? Thì điều kiện là gì? Là tổng các chữ số chia hết cho ba Đúng không nào? vậy ta mới có là 5 cộng sao cộng 8 phải là chữ trung bằng đây nếu chúng ta có thể làm như thế này hoặc chúng ta giả sử sao là một chữ số x thì chúng ta làm cũng được nhé và không chúng ta làm tại như thế này cũng được đây từ đây chúng ta cộng lại nào 5 cộng 8 là bằng bao nhiêu 5 cộng 8 là bằng 13 13 cộng sao chia hết cho 3 đây chúng ta hình dung qua chưa? Cái số 13 này không tách thành một số chia cho 3 cộng với một số khác là 13 các thành là 12 cộng 1 cộng sao chia hết cho 3. Thế giờ 12 này là số chia cho 3 rồi, muốn tổng là chia cho 3 thì 1 cộng sao phải chia cho 3, phải không nào? Đấy, mà sao là các chữ số? Đúng không? Chữ số là gồm những số như nào các em? Đó là 0, 1, 2, 3 hay là 4 5, 6, 7, 8 và 9 Thì số nào trong các số cô vừa kể đó cộng với 1 chia cho 3 em Đấy, vậy từ đây tôi suy ra Sao là thuộc tập hợp của một biểu số nào? Chúng ta có thể liệt kê luôn nhé Sao bằng không có được không em? À không được Sao bằng 1? 1 cộng 1 là 2 cũng không được Sao bằng 2? 1 cộng 2 bằng 3 3 thì chia cho 3 Vậy sao bằng 2 là giá trị cần tìm Đấy ta tiếp tục thử tiếp xem còn giá trị nào nữa không sao bằng 3 1 cộng 3 không được và chắc chắn ở đây thì là phải là một số không chữ ba rồi phải không nào đấy sao bằng 4 không được sao bằng 5 1 cộng 5 bằng 6 6 chia được cho 3 như vậy sao bằng 5 được đúng không nào Đấy. Sau bằng 6 thì đương nhiên không được rồi Bởi vì sao? Vì 6 chia cho 3 1 lại không chia cho 3 vậy thì làm sao tổng này chia cho 3 được phải không nào? À, ta tiếp tục thử đến 7 1 cộng 7 là 8 8 không chia 1 cộng 7 là 8 8 cũng không chia cho 3 Vậy cái giá trị sao bằng 7 không lấy được Đấy Sao bằng 8 nào? 1 cộng 8 là 9 9 chia được cho 3 Vậy thì sao bằng 8 không lấy được Còn đương nhiên giá trị sao bằng 9 không không? Bởi vì 9 chia được cho 3, 1 lại không chia được 3. Vậy thì 1 cộng 9 không thể chia hết cho 3, đúng không nào? Vậy chúng ta có hai cái gì? Đấy. Như vậy chúng ta đã chọn được chữ số sao gồm có 2, 5 và 8. Vậy thì số ta cần tìm là vậy. Số cần tìm ta thay lần lượt các chữ số sao vào nhé là năm hai tám năm hai tám Số tiếp theo là gì? 558 558 Số tiếp theo là 588 Đấy, như vậy chúng ta đã điền được ba vị trí ba cái chữ số sao vào đó để được số chia cho ba Đấy, các em có thể kiểm tra lại kết quả của mình bằng cách chúng ta xét xem là tổng các chữ số này đã chia hết cho ba chưa? Các em kiểm tra bằng cách đó nhé. Đấy. Tương tự chúng ta sẽ làm câu B tương tự chúng ta sẽ làm ở đây để số 7 sao 2 này chia hết cho 9 đấy thì muốn chia cho 9 thì tổng các chữ số phải chia cho 9 do đó chúng ta suy ra là 7 cộng sao của 2 này phải chia cho 9 đúng không à đến bài này thì cô đã trình bày theo kiểu là cô đặt cái sao là một x để em làm nhá không một số bạn đã thấy người ta một số anh chị hay là thầy cô làm mà em không hiểu tại sao như thế còn cái bài a này cô để nguyên sao, đấy chúng ta giả sử giả sử cái sao thần điền thì chữ sao thần điền là chỉ có chữ số là x là chữ số x đấy vậy thì để số 7 sao 2 chia hết cho 9 thì sao thì 7 cộng x cộng 2 phải chia hết cho 9 Đấy. Thế 7 cộng 2 chúng ta cộng lại đúng không nào? Thì nó là bằng mấy em? Là 9 cộng x chia hết cho 9. Đấy. Vậy thì x là thế nào rồi? À 9 là thế nào rồi? 9 lại chia cho 9 rồi, do đó muốn tổng này chia cho 9 thì chúng ta suy ra x phải chia cho 9. Đấy. Thế x chia cho 9 mà x là chữ số thì trong các chữ số từ 0 tới 9 số nào chia cho 9 em? Ta nhận được chưa? À, chỉ có số 0 và số 9 là chỉ cho 9 mà thôi đúng không do đó tích của chúng ta gồm hai tập hợp là không và chín Đấy. bây giờ chúng ta thay thế tích này vào sao bỏ vị trí sao này phải không nào như vậy số cần tìm là vậy số cần tìm là những số nào là 702 rồi 792 bài a bài b Chúng ta tìm một chữ số chưa biết để cái số đó chia hết cho 3 hoặc số đó chia cho 9 Thì chúng ta làm như vậy các em nhé Đấy, bây giờ chúng ta chuyển qua bài C Bài C Bài C nó khác bài A và B các em ạ Nó khác ở chỗ nào? Nó khác là điền là tìm chữ số để điền vào dấu sao này sao cho nó chia hết cho cả ba và năm cơ chứ không phải chia hết cho mình ba không giống như câu câu a đấy vậy ta giả sử cái chỗ vị trí sao đó chúng ta điền là chữ số là là x chẳng hạn. giả sử chữ số điền vào dấu sao điền vào dấu sao là x đấy như vậy chúng ta hình dung vậy chúng ta có cái gì vậy ta có cái số đó là số mấy là 24 x Đấy, số này có ba chữ số cho nên người ta thường đặt trên đầu lúc bây giờ cô không nhắc bởi vì là ở giữa dưới chúng ta biết rồi nhưng không nhắc nhá Đấy, để người nếu như em không biết đặt trên đầu thì chúng ta lại tự hiểu rằng đó là 24 nhân x Đấy, hiểu chưa? Đấy, sau đó người ta biết đặt trên đầu để ý nói rằng số này là số có ba chữ số gồm chữ số 100 là hai hàng chục là 4, hàng đơn vị là là x nó giờ để số này chia hết cho cả ba và năm Thì chúng ta phải nhớ lại các dấu hiệu chia hết Đúng không? Thế số này chia cho năm khi nào em? Cô chọn chia năm trước Bởi vì là chia năm thì ta xét chữ số tận cùng 9 và xét chữ số x Đúng không? Yeah. Như vậy ta có cái này chia cho cho năm Thì suy ra x sẽ là những số này Đúng không nhỉ? Số có chữ số tận cùng là không hoặc 5 thì chia hết cho năm và chỉ những số đó mới chia đi năm đó là dấu hiệu nhận biết của số chia cho năm đúng không à thế thì ở đây x là chữ số bất cùng mất rồi đúng nào vậy thì x chỉ có thể nhận là không hoặc là là đấy nhưng đề bài của chúng ta không phải là chỉ tìm cái vị trí này để cho nó chia cho năm không mà nó còn thế nào nữa nó còn chia cho cả đúng không vậy thì với mỗi trường hợp của x này chúng ta xét xem số đó có chia được cho ba hay không đúng không vậy cô xét nhé với x bằng không thì ta có cái số là gì 2 cộng 4 cộng 0 bằng mấy? ta xét tổng các chữ số 2 cộng 4 cộng 0 là bằng 6 6 có chia được cho 3 không các em? À, chắc chắn các bạn đều trả lời được là 6 chia được cho 3 đúng không nào? Như vậy từ đó chúng ta suy ra giá trị bằng 0 này là thỏa mãn đúng không? Bằng 0 là thỏa mãn Vậy ta được cái số đó là gì? Vậy ta được số đó là 240 Đây với x bằng 5 thì ta có tổng các chữ số lúc đó là mấy đây x bằng 5 thay vào đây đúng không nào tổng các chữ số đó là mấy là 2 cộng 4 cộng 5 thì 2 cộng 4 cộng 5 bằng bao nhiêu à 2 cộng 4 cộng 5 bằng mấy ạ à? à bằng 11 11 thì không chia được cho cho 3 cho nên suy ra số 2 4 5 này không chia được cho 3 suy ra x bằng 5 là không thỏa mãn đúng không x bằng 5 này là làm loại đấy vậy thì để số này chia hết cho cả 3 và 5 thì chỉ có thể điền dấu sao là vị trí là số 0 mà thôi đúng nhỉ vậy chúng ta kết luận vậy số phần tìm là hai bốn không đấy thì đó là cách làm mà tìm điều kiện để cái số đó chia hết cho hai số thậm chí ở cái ô dê chúng ta không nghĩ chết cho hai số mà chỉ cho cả hai cả ba cả năm và và cả chín đúng không nào thế giờ chúng ta hiểu lại cách làm là làm thế nào tại sao cô lại lựa chọn là cô tìm để nó chia cho năm trước sau đó cô mới thử chia cho ba sau đúng không nào bởi vì khi chia cho năm thì chúng ta lựa chọn ngay cái số cuối cùng này là không bằng năm chỉ có hai trường hợp thôi thì chúng ta làm nó cũng đơn giản đấy cho nên là cô chọn chia cho năm trước cô tìm điều kiện để nó chia cho năm trước sau đó đối với mỗi trường hợp chúng ta thử để chúng ta lấy giá trị x nào để điền dấu sao vào vị trí nào cho x bằng không thì chúng ta thấy không thỏa mãn x bằng 5 thì cái số này là không chia cho ba do đó x bằng 5 này là loại đấy các em hình dung chưa đó là cách làm dạng bài này các em nhé vậy đến câu d câu D thì chúng ta thấy rằng là cái chữ số để điền vào dấu sao ở đây là có hai vị trí mà lúc cách đề bài cô đã lưu ý các em rồi không nhất thiết hai cái dấu sao này phải là giống nhau đâu các em nhé nó có thể bằng nhau hoặc nó có thể khác nhau đúng không như vậy để cho thuận tiện thì cô giả sử vị trí này là x vị trí này là là y đúng không cô giả sử số sao ở hàng nghìn là x số sao ở hàng đơn vị là y đấy như vậy ta cô giả sử giả sử cái số cần tìm phải có ra là gì là x 6 3 y đấy như vậy có phân biệt cho nó dễ chứ ghi sao hay sao nó nhiều ví dụ như ở bài a chúng ta không cần thiết bởi vì a chỉ có một vị trí phải điền là sao thôi ta hình dung ra chưa đấy bây giờ đề bài yêu cầu là tìm cái chữ số x và chữ số y này sao cho nó chia hết cho cả hai này ba và chín vậy ta lựa chọn như thế nào đấy thì ở đây chúng ta để ý này cô thường quan tâm đến việc xét từ số tận cùng trước bởi vì ở đây là nó có chép cho cả hai và năm mà ở bài chép cho cả hai và năm cái biết là gì là các số có chữ số tận cùng là không thì chia hết cho cả hai và năm đúng không vậy chúng ta tìm ngay được kết quả y bằng bao nhiêu y bằng không rồi phải không các em đấy các em dung chưa đấy như vậy cô đã có ngay giá trị của y khi có y rồi chúng ta dựa vào điều kiện như vậy y bằng không thể với mọi x nó đều chia cho hai và năm đúng không bây giờ ta dựa vào điều kiện nó chia hết cho 3 và cho 9 để chúng ta tìm x chúng ta hình dung chưa đấy mà bây giờ đã trình bày nhá đã trình bày nào để nào x sáu ba y chia hết cho cả hai và năm thì cái chữ số tận cùng y phải là bằng bằng không kem học ở bài dấu hiệu chia hết cho hai và năm rồi phải không nào đấy bây giờ để cho nó chia hết cho 3 và 9 chúng ta thay y bằng không vào đây đấy để x 6 3y chia hết cho cả 3 và 9 thì nó phải chia cho 9 bởi vì các số chia cho 9 thì sẽ chia hết cho 3 đấy thì x 6 3y này phải chia cho 9 đấy mà số này chia cho 9 thì suy ra điều kiện của chúng ta là gì là x cộng 6 cộng 3 cộng y phải chia cho 9 mà y trong trường hợp đầu tiên của chúng ta muốn chia cho cả hai và 5 y đã bằng không rồi đúng không các em và chúng ta thay vào x cộng 6 cộng 3 cộng 0 phải chia cho 9 đấy từ đây cô cộng lại này 6 cộng 3 là là 9 9 cộng x phải chia hết cho 9 9 là hình dung ra chưa đấy ta lấy lợi thêm là mà tích lại phải khác đấy vì nó là chữ số đầu tiên số này là gồm số có bốn chữ số đấy. từ đó ta suy ra x phải bằng chín đấy vậy có y có x rồi chúng ta kết luận bài toán của chúng ta số cần tìm là vậy số cần tìm là gì à là chín sáu ba không đấy chúng có thật ta có thể kiểm tra xem là số này có thỏa mãn điều kiện chia hết cho cả hai năm ba và chín hay không các em nhé Đấy, bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em luyện lại cái dạng này cho thật tốt nhé, được không nào? Các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Các em hãy cố gắng làm bài tập thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.